nhân chung quanh đây như một vị vô nhân nghe em mà nhan sắc như lòng xuân bay mấy cảm giác dù em mặt phấn chẳng có thèm trong những mà làm em có lấy thời chẳng anh thời thở than cứ bần quần như mất làng văn Bye. tiếng ca bay gầy khúc đàn tương tư mới chẳng yêu chẳng nể chẳng nợ ba tình duyên mà kia với tình mà ai mang kẻo còn đi nhớ về thương kẻo còn để dẫu vâng. mòn trời dày mới dẫn anh lên khoang một vài các ả nàng tiên người đứng ta ngồi khi đàn khi mọi người vây quanh chứ ai nơi ăn ở cho